À, xin chào các học sinh nhé. Hôm nay thầy sẽ thông tin cho các em về à, cách sắp xếp các nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào ngành mong muốn. À, phần này thì ưu tiên cho các bạn à, đăng ký thi à, đại học, cao đẳng cũng như trung cấp mà nguyện vọng của mình muốn học vào cái ngành mình muốn. À, thầy cũng lưu ý là phần này chúng ta sẽ không thông tin đối với các bạn mà tham gia thi trung quốc gia với mục đích là để xét à, tốt nghiệp về cách sắp xếp nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào ngành mình muốn thì các em lưu ý như sau ờ, theo quy chế thi trung học quốc gia thì mỗi thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký ở đây tức là các em có thể đăng ký bao nhiêu nguyện vọng tùy thích và do đó nếu như sắp xếp nguyện vọng hợp lý thì cơ hội trúng tuyển vào ngành mình mong muốn sẽ rất đơn giản thôi hay này khác là khi các em đã nắm rõ được cái cách đăng ký nguyện vọng thì cái cơ hội trúng tuyển vào các ngành mà em muốn thì sẽ rất dễ thậm chí có những em mà có thể trúng tuyển 100% thế thì để làm thế nào để mình ờ, sắp xếp nguyện vọng thì trước hết thầy sẽ lý giải cho các em một số cái thuật ngữ à, để các em hiểu rõ trong quá trình đăng ký nguyện vọng trước hết thứ nhất là về nguyện vọng thì nguyện vọng là ngành mà các em muốn đăng ký để xét tuyển hay ngành các em muốn học ví dụ như ờ, một em muốn ờ, vào ngành sư phạm toán thì nguyện vọng là các em phải đăng ký vào ngành sư phạm toán đấy lưu như vậy cái thứ hai đó là đợt xét tuyển thì đợt xét tuyển là giai đoạn mà các cái trường à, trung cấp cao đẳng đại học tổ chức xét tuyển đấy lưu ý phần này sẽ là phần à, chúng ta nên quan tâm và lưu ý cái thứ nhất đó là các em sẽ không giới hạn số lượng đăng ký xét tuyển nguyện vọng và cái thứ hai là số đợt xét tuyển sẽ phụ thuộc vào điều kiện và nhu cầu tuyển sinh của từng trường thầy lấy ví dụ nếu như lần một cái trường A mà xét tuyển đủ chỉ tiêu thì người ta sẽ không xét tuyển lần hai nữa nhưng nếu trường A mà xét tuyển thiếu chỉ tiêu thì bắt buộc người ta sẽ xét tuyển đợt 2 thậm chí là đợt 3 theo cái nhu cầu đăng ký vào trường người ta Đấy, lưu ý nhá và cái thứ ba và đặc biệt ở đây các trường top đầu cơ bản sẽ tuyển xong ngay trong đợt đầu mà không cần tuyển sung tuyển sinh bổ sung đợt sau các lưu ý tức là những cái trường top đầu thì người ta cơ bản sẽ tuyển sinh ngay trong lần đầu không cần tuyển sinh đến lần hai lần ba như các cái trường thông thường khác hãy lưu ý như vậy nhá thì về ưu tiên các nguyện vọng thì thứ nhất là ưu tiên các nguyện vọng đăng ký trước ở đây lưu ý là chúng ta có thể đăng ký ưu tiên nhiều nguyện vọng tuy nhiên là khi trúng tuyển nguyện vọng này chúng ta có thể lưu ý chính là nguyện vọng một đấy người ưu tiên lần đầu thì sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo nữa Đấy, chính phần này thì chúng ta mới lưu ý ở phần đăng ký nguyện vọng cái thứ hai khi xét tuyển thì các nguyện vọng bình đẳng như nhau Đấy, phần 2 thì có thể các em sẽ hơi khó hiểu một tí tức là khi xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng nhau là như thế nào nguyện vọng bình đẳng như nhau thì vừa ở phần thứ nhất chúng ta nói nguyện vọng nào đăng ký rồi thì phải ưu tiên trước đúng không ạ vậy mà phần thứ hai lại nói đến các nguyện vọng gần nhau thì chính phần này chúng ta phải giải thích một chút đấy tức là phần thứ nhất nói những nguyện vọng chúng nguyện vọng này rồi thì sẽ không còn cơ hội cho nguyện vọng tiếp theo đấy, như vậy mà phần thứ hai thì nó ưu tiên khi thế tuyển nguyện vọng về đánh nhau thì nó lại không ưu tiên phần nguyện vọng thứ nhất à, chỗ này sẽ có nếu theo các em sẽ có một chút mâu thuẫn đúng không ạ tuy nhiên thì câu trả lời đây sẽ không có mâu thuẫn đây chúng ta sẽ cùng giải thích nhá thầy sẽ đưa ra à, một số cái à, thông tin để các em có thể tham khảo để trong một trường xét tuyển ấy thì họ không quan tâm học sinh đó đăng ký vào trường họ là nguyện vọng nào đấy nguyện vọng thứ mấy tức là có thể có người đăng ký nguyện vọng một nguyện có người đăng ký nguyện vọng 2 thậm chí có người đăng ký nguyện vọng 5 đấy là của người ta tuy nhiên trong cùng một trường thì họ không quan tâm học sinh đó đăng ký vào trường người nào vậy mà họ sẽ xét điểm từ cao đến thấp để lựa học sinh độ đấy chúng ta phải lưu ý là cái chỗ người ta đăng à, người ta xét điểm là phải xét từ cao đến thấp để lựa chọn học sinh độ chứ người ta không quan tâm vào nguyện vọng của học sinh đấy đăng ký là nguyện vọng Mấy chúng ta lưu ý nha đấy, thầy thầy đưa ra một cái ví dụ minh họa là học sinh Nguyễn Văn A thi được hai 24 điểm đăng ký năm nguyện vọng và từng số điểm chuẩn của các nguyện vọng này là, là nguyện một sư phạm toán đại học sư phạm Hà Nội điểm chuẩn 24,5 nguyện vọng 2 sư phạm toán đại học Thái Nguyên điểm chuẩn 23 nguyện vọng 3 sư phạm toán đại học thái nguyên à đại ngược sư phạm hà nội 2 điểm chuẩn 22 nguyện vọng 4 sư phạm toán đại học tây bắc điểm chuẩn 15 nguyện vọng 5 sư phạm toán đại học vương điểm chuẩn 17 như vậy theo các em thì thí sinh Nguyễn Văn Na này hay là học sinh Nguyễn Văn Na này sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng nào và sẽ trúng tuyển vào trường nào với năm nguyện vọng như trên thế thì chúng ta lưu ở đây thí sinh Nguyễn Văn A được hai 24 điểm nhưng người vòng 1 của Đại học Sư phạm Hà Nội lận 24,5 như vậy so số điểm chuẩn 24,5 với 24 thì thí sinh Nguyễn Văn A này sẽ trượt người vòng 1 đúng không ạ và sư phạm Đại học Thái Nguyên thì điểm chuẩn 23 hãy lưu như vậy thì thí sinh Nguyễn Văn A đề 24 là sẽ thỏa mãn người vòng hai nó khác là đỗ người vòng hai vậy thì thí sinh người Canada này sẽ đỗ vòng gần hai đấy chúng ta lưu ý như vậy ở đây là thí sinh người Canada này có một cái sự sắp xếp tương đối hợp lý tương đối thì chưa phải chuẩn đó là lấy điểm cơ bản là tương đối thấp tuy nhiên sẽ vướng mắc một chút về nguồn vọng 4 và nguồn vọng 5 nhưng phần này thì rất may là thí sinh A à, này điểm tương đối cao nên chúng ta sẽ không phải quan tâm đến vòng 4 và vòng 5 mà chỉ quan tâm đến nguyện vòng 1 và vòng 2 Đấy, như vậy nếu như thí sinh A này đăng ký theo năm nguyện vọng thì thí sinh A sẽ đỗ vào nguyện vọng 2 đó là sư phạm toán đại học giáo thái nguyên thì các em lưu ý như vậy là xét những nguyện vọng là như vậy và vậy thì làm thế nào để sắp xếp nguyện vọng mà dễ đỗ nhất hay chúng ta nên đặt nguyện vọng nào trước và nguyện vọng vào sau thì các em phải lưu tâm cho thầy một số cái điều kiện như sau phải bước thứ nhất là viết danh sách các trường và các ngành mà các em muốn học đồng thời phải tham khảo điểm chuẩn của các trường các ngành này trong những năm trước từ đó sẽ bỏ đi các trường các ngành mà có điểm chuẩn quá cao so với năng lực của mình thường thì các cái điểm thi của mình cách các cái điểm thi của mình thì là ba đến 4 điểm đấy lưu ý nha ví dụ như thí sinh mới vào vào này được 24 điểm đúng không ạ thì không nên nộp vào những cái trường mà cách từ ba đến 4 điểm đồng nghĩa việc là 27 đến 28 điểm đây có thể lấy ví dụ đây bạn thi được 21 điểm thì không nên đăng ký vào cái trường mà năm trước họ lên đến 25 26 điểm tức là nó, nó quá xa so với cái điểm mình thi đây chỉ là ba bốn điểm thôi nhưng đây thật ra đang là 4 đến 5 điểm đúng không ạ và thường thì chúng ta nên chọn các cái trường có điểm chuẩn dao động từ 19 23 điểm đây tức là có thể cộng trừ hai điểm so với cái điểm thi của mình bởi vì đây là điểm những năm trước và cái năm của mình thi ấy, thì các bạn không thể xác định cái điểm chuẩn ngay được bởi vì sau khi mà các bạn thi rồi các bạn đăng ký rồi thì nó mới có điểm chuẩn thế nên rất khó để các bạn đăng ký à, chuẩn như những năm trước đấy nên chúng ta sẽ đăng ký điểm dao động là cộng trừ hai điểm và bước 2 thì lựa chọn phân ra cái nhóm đăng ký lựa chọn phân cái nhóm là như nào thì chúng ta cũng lưu như sau nhóm thứ nhất là ngành mà các bạn rất thích học và đây thì các bạn lưu ý là ngành rất học thì có thể chọn rất nhiều ngành tuy nhiên chúng ta nên chọn một hai ngành thôi và nhóm 2 là ngành có điểm chuẩn cả năm trước ngang bằng điểm của mình và chúng ta cũng nên chọn hai năm ngành không nên chọn nhiều quá và nhóm thứ ba là ngành các bạn nên chọn dự phòng dự phòng này là nào là đề và dễ độ tức là điểm chuẩn thấp hơn điểm của các bạn đã thi Đấy, các bạn lưu ý nhé chúng ta có các cái nhóm này thì ý, chúng ta phải suy nghĩ và cuối cùng là các cái nhóm sau các bạn có thể chọn nhóm 4 nhóm 5 và nhóm vân vân mà các bạn gọi là lót được chúng ta hình dung thì cho nó dễ như vậy là nhóm 1 là các các cái nhóm ngành mà các bạn kết tức là người ta thích học nhưng tuy nhiên các bạn không được chọn nhiều chỉ chọn một đến hai ngành thôi nhóm ngành thứ hai là ngành mà có điểm chuẩn các năm trước nó tương đương với ngành điểm à, tương đương với điểm thi của bạn năm nay các bạn thi và các bạn lưu ý không được chọn nhiều chúng ta cũng chỉ chọn hai đến ba ngành thôi và cũng đúng với chuyên ngành của các bạn và nhóm ngành thứ ba đó là ngành dự phòng ngành dự phòng này mục tiêu làm gì ạ mục <laughs> tiêu để các bạn độ dễ độ tức là các bạn đã mất công thi rồi thì các bạn phải có kết quả là đậu chính vì thế mà các bạn chọn chọn ở ngành dự phòng là điểm chuẩn thấp hơn điểm của bạn thi tuy nhiên đối nhóm ngành ba này chưa biết các bạn có đối này không ạ chính vì thế các bạn có thể chọn nhóm 4 nhóm 5 và các nhóm tiếp theo làm sao để các bạn vẫn trúng vào cái ngành mà các bạn muốn học tuy nhiên là phải độ tức là các bạn chắc chắn không làm sao đấy như vậy thì ngành nào ưu tiên nhất các bạn sẽ chọn nhóm ngành một để làm nguyện vọng một nhớ nha chúng ta nhớ là nhóm một thì chúng ta phải đưa vào nguyện vọng một đấy tiếp theo là các nguyện vọng khác để các bạn đưa vào hai ba hay bốn vân vân thì dựa vào nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 vân vân. Đấy. Và lưu ý các bạn này, không nên vì muốn trúng tuyển mà lại để nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 là các ngành mà các bạn không ưa thích đấy chúng ta phải lưu ý vì nếu chúng ta trúng tuyển rồi thì chúng ta sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo ở phần trước thì thầy đã thông tin rồi đúng không ạ đấy, các bạn nếu như các bạn đã xếp nguyện vọng mà đã trúng rồi thì tất cả các nguyện vọng sau các bạn dù có điểm cao hơn điểm xét tuyển của các trường thì các bạn đã bị dừng hình rồi là đã xét trúng tuyển và nguyện vọng trước đây rồi thì sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo nữa thì chính vì thế mà không nên vì muốn trúng tuyển mà chúng ta lại để nguyện vọng một vòng hai là các ngành mà không ưa thích hãy lưu ý như vậy nha như vậy thì các nguyên tắc vàng để lựa chọn nguyện vọng sao cho dễ độ và đúng theo ý của các bạn thì nguyên tắc này được xem như sau nguyên tắc một là chúng ta nên đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ngành mình rất yêu thích lưu ý đây là dễ yêu thích nha và cái trường cũng dễ yêu thích chỗ này chúng ta phải ưu tiên hàng đầu vì nếu trúng tuyển thì sẽ dừng và không được xét tuyển sinh nữa thầy có thể lấy ví dụ này nếu các bạn nào ừ, người Hà Nội thì cái nguyện vọng về thứ tự ngành và trường các bạn nên ưu tiên phải chọn Hà Nội đấy nếu các bạn mà xét ở một nơi xa dễ đỗ mà các bạn đã đỗ rồi thì các bạn không có cơ hội để trở về Hà Nội đâu đấy là nguyên tắc vàng thứ nhất nguyên tắc thứ hai là chọn ngành yêu thích đấy, không nên chọn trường yêu thích mà học ngành không yêu thích tức là nào ở đây các bạn lưu ý này ví dụ các bạn chọn uh, ngành yêu thích là ngành toán đúng không ạ tuy nhiên cái ngành đấy của trường đấy các bạn không thích mà các bạn lại chọn vào một ngành khác trong cái trường đấy các bạn học vậy là các bạn thất bại đấy lưu ý nguyên tắc thứ hai nhá chúng ta chọn là phải chọn ngành yêu thích không nên chọn trường yêu thích tức là vì chúng ta muốn cái trường này gần nhà thì chúng ta chọn trường nhưng chúng ta lại không chọn đúng cái ngành của mình thích thì các bạn có học cái trường đấy thì thầy cam đoan các bạn là các bạn sẽ không thoải mái đâu ví dụ các bạn muốn chọn cái ngành là ngành toán đúng không ạ nhưng mà khi xét ngành toán là ở cái trường A chẳng hạn các bạn không thích à, không đạt mặc dù bạn rất thích học ngành A và bạn sẽ chọn một cái trường trường trường B chẳng hạn cũng vậy có thể các bạn yêu thích trường B nhưng nó lại không có ngành A à, vậy các bạn học ở trường B này thì các bạn sẽ không thoải mái bởi vì sao bởi vì không có ngành các bạn yêu thích mặc dù trường mê thích bởi vì cái trường thế nào nó gần nhà các bạn nó thuận lợi cho các bạn nhưng cái ngành các bạn yêu thích các bạn không được học thì giá trị học đại học các bạn gần như không đây là nguyên tắc hai nguyên tắc hai là các bạn phải chọn ngành mình yêu thích không nên chọn trường yêu thích mà học cái ngành mà mình không yêu thích đấy, các bạn lưu ý nhá đừng đừng vì chọn những cái trường gần nhà mà mình không có cái ngành học mà mình yêu thích có thể chọn xa một chút nhưng có ngành yêu thích mình thì nên chọn trước đấy, nguyên tắc thứ ba đó là chọn tờ học môn mà có tổng điểm cao nhất để đăng ký xét tuyển nếu ngành đó xét tuyển nhiều tổ hợp à, phần này thì các bạn lưu ý à, một số cái trường đại học người ta xét tuyển ấy thì xét tuyển theo tổ hợp thì chúng ta phải chọn tổ hợp môn có tổng điểm cao nhất để chúng ta đăng ký xét tuyển hãy lưu ý nha đừng vì những cái bộ môn mà à, các bạn thích các bạn quý các bạn xét nhưng mà cái điểm nó thấp quá nó không đảm bảo cho các bạn đậu thì à, lưu ý các bạn là các bạn phải chọn tổ hợp môn mà có tổng điểm phải cao để cái cơ hội đỗ các bạn rất nâng cao lên và nguyên tắc thứ tư Đấy, sau khi ờ, thỏa mãn ba nguyên tắc rồi thì nguyên tắc thứ tư đó là các bạn phải lựa chọn một vài cái nguyện vọng có mức điểm chuẩn như năm trước thấp hơn điểm thi của các bạn năm nay để các bạn đảm bảo cơ hội trúng tuyển tức là nào ví dụ ờ, dựa trên ba nguyên tắc vừa rồi mà các bạn vẫn có thể các bạn chưa chưa trú tuyển không ạ? thì chúng ta có quyền lựa chọn mà bởi vì nguyện vọng là không giới hạn các bạn đăng ký nguyện vọng vô tư đi một mười một trăm một nghìn một tỷ các bạn để đăng ký được không ạ? vậy thì các bạn sẽ đăng ký thêm một à, vài nguyện vọng mà sau khi chúng ta đã tham khảo cái mức điểm chuẩn những năm trước ấy, nó sẽ thấp hơn điểm thi của mình năm nay để đảm bảo các bạn phải trúng đại học chứ ai đi thi đại học để trường đại học không ạ? Vậy các bạn phải lưu ý nha. Phải lựa chọn một vài nguyện vọng có mức điểm chuẩn như năm trước phải thấp hơn điểm thi để làm một câu tuyển. Tuy nhiên, cái nguyện vọng này các bạn phải lựa chọn, đừng có vì là để đủ đủ trúng tuyển mà các bạn lựa chọn những cái cái ngành, những cái nghề, những cái trường mà chúng ta không thích thế nào thì cũng không nên đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải xem xét để hợp lý. Và sau đây thì à, sẽ là cái thông tin hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo viên hệ chính quy để các em được biết cái thứ nhất đó là cái hỗ trợ thông tin hỗ trợ của mai mai sẽ là hỗ trợ xét tuyển 2019 a met gov vn thời gian hỗ trợ là từ mùng 1 tháng 4 năm 2019 đến 22 tháng 8 năm 2019 tức là để đây thì những em nào có thể đăng ký các cái à, để hỏi các cái thông tin hỗ trợ thì có thể liên hệ qua mai cái thứ hai đó là hỗ trợ qua điện thoại ở đây thì có hai số điện thoại 024 321 81 385 024 321 81 386 và hỗ trợ qua điện thoại thì các bạn lưu ý này chúng ta sẽ có hai đợt đợt một là từ mùng 1 tháng 4 năm 2019 đến 25 tháng 4 năm 2019 phần này là chúng ta chốt về hồ sơ thi trung học quốc gia Đấy, đợt 2 sẽ là 14 tháng 7 2019 đến 22 tháng 8 năm 2019 như vậy là toàn bộ các cái uh, kinh nghiệm về đăng ký nguyện vọng để cho các bạn trúng tuyển vào ngành nghề mình yêu thích và cái thứ hai những cái thông tin cơ bản các bạn cần hỏi cần trao đổi thì thầy đã thông tin đây rồi thầy hy vọng là ừ, qua cái bài học gì hôm nay thì các bạn học sinh lưu tâm tự cho tự lưu tự hiểu tự đóng góp cho bản thân mình những cái quý báu để làm sao mà trong năm học 2018-2019 này thì các bạn học sinh mỗi một bạn sẽ đăng ký được trúng một nguyện vọng mà bản thân mình cũng ra như gia đình mình mong muốn đỗ và chúc các bạn may mắn xin các bạn nha, nếu thấy hay thì à, like chia sẻ và đăng ký kênh của thầy thầy sẽ hỗ trợ các em trong uh, toàn cái quá trình chúng ta ra được thi